cá cũng có sự sống Cũng muốn được sống Cũng như con người Vì vậy nếu có thể được Chúng ta hãy yêu thương tất cả muôn loài Giải thoát cho tất cả muôn loài Con cá chép này sau khi được tự do Nó đã bay lội tung tăng và nhảy múa Với một vũ điệu rất tươi vui, rất khác lạ Có lẽ từ lâu rồi nó chưa được tự do như thế này Cho nên nó hết sức mừng rỡ Hết sức tung tăng Tự do, thoải mái Được bơi lội Được tắm mình trong sự tự do Không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một thế lực nào cả Cá cũng có sự sống Cũng muốn được sống Cũng như con người Vì vậy nếu có thể được Chúng ta hãy yêu thương tất cả muôn loài Giải thoát cho tất cả muôn loài con cá chép này sau khi được tự do Nó đã bơi lội tung tăng và nhảy múa với một vũ điệu rất tươi vui, rất khác lạ Có lẽ từ lâu rồi nó chưa được tự do như thế này Cho nên nó hết sức mừng rỡ, hết sức tung tăng, tự do, thoải mái Được bơi lội, được tắm mình trong sự tự do không còn bị ràng buộc bởi bất cứ một thế lực nào cả